Thank you. mọc thấp cao giữa đêm xuân quan hoàng giao cảnh chơi vườn ơi đêm xuân rào cảnh vườn đào thấy vầng trăng sáng ba sao giữa trời đền bảo hà là người thắng tích ông bảy hoàng thực đích chung quân lúc sinh thời sinh thời làm tướng chung ơi thành ý sinh thời làm tướng chung ờ, thần man mường nhung trại sơn dung đảo cầu khắp các châu đầu vọng bay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 hoa tuyết nguyệt đượm dâng câu thiên bảo chuốc nhời chuốc nhời tăng lòng chuộc chen ô lòng hội quần tiên chuốc chén trà ô lòng vô bình ngọc các bạn tiền dâng ông bảy chén trà à. hiến thượng kim ban trà ô long à. hiến à, thượng kim bàn mẫu đơn cùng trà long tỉnh lúc thừa nhàn quan hoàng bảy miến ờ, vui

quan hoàng bày vui với phù dung với cỏ cây bạn cầm kỳ thi tiểu thu vui vậy tình lúc say hoàng đỗ ai biết được hương thơm khói tỏa ngút trời mây mang bầy say nghẹn thàng ngày người trần phàm hồ dễ mấy ai hay tăng bồng hồ thì hẹn vinh hoa hoàng nhằn ai lên đất y a hà bảo hà nếm mùi phong nguyệt ý đó là tiên cảnh thân tiên sáng u sáng u lưu phàm ở tiên cảnh thần tiên trên bão họ cùng cây đua chen hoa lá ý a à, ngần tận nhân hoa đào năm ngoái a à, mười phần mười phần xa còn kém xa sáng lưu sáng lưu liêu vàng ơi thân ở xa còn kém xa người thân trên cung trăng ai hèn ý à giờ bao giờ trầm linh ý hi hi a à, tình thơ tình thơ ông bày gặp tiên sáng thu sáng thu liêu phàm ở tiên gặp được tiên tình thơ ở tiên là gặp lần lần rũ sạch ý a à, nghìn bang một ngày được làm đệ tử ý a à, là duyên là duyên ô mây nợ nhiều sáng ưu sáng ưu lưu phàm ở duyên là duyên nợ ai thập nhị a à, nàng thiên nàng cô nào việc ấy mau mau sửa sang ra đứng ấy gật đầu vỗ với bàn khen tin cô nàng đôi a dâng vỗ khay đèn tiêm ngà đầu sứ bộ móc tiêm nạm vàng tin cô nàng ba giấc nghi hộp mà thuốc ngang thế là vừa ý ông bảy bảo hà trên đất sơn lâm tiên cô nàng tư à, tiên cô nàng tư đốt đình nhang trầm ngọn đèn cô kêu tỏ tay ông bảy cầm hộp móc tiềm ma tiên cô nàng năm à, dâng à, hộp à, bánh nguyên kẹo xìu thuốc lá thú cảnh tiên ai dám bì tiên cô nàng sáu tinh nên cô như nghĩa dâng ông một con lòng mã để ông bày đi à, chấm đồng à. tiên cô nàng bày gầy à, khúc đàn à, thông đôi tay cô gầy đàn ngũ âm nón nà tiên cô nàng tám Ờ, giấc chiếc lược ngà đôi tay ờ, cô trái chuốt ông khen là cô khéo thay à. tin cô nàng chín na à, yếu điệu không ai tay mẫu sai cô thêu một đôi giày cánh phượng rừng ờ, ông à. dài đai hồng cánh nhi bao giờ tí sách chiếc đèn lồng cô bước ngơ ra tiên cô mười một cô quạt nước pha trà ấm nhi tiêm bình ngọc có đôi tay ngà dâng lên ông cô mười hai trải chiếu chia bài cô tôm cùng đánh chắn nào đố ai sánh bằng à bác vạn hùng binh lệnh ông bảy truyền bác vạn hùng binh mười hai các cô tiên nữ đón ông bảy hoàng về đất bảo hà sơn loan thánh giá 所以。